Hey guys. Hello, Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Nice to see you. Hello teacher. Hello teacher. Hello Nice to see you guys. Hello teacher. Hello teacher. Hi. Nice to see you. Nice to see everybody. Hi all. Yes. Hello everybody. Nice Hello. to see you guys Hello, today. Teacher. Hello. Hello, teacher. Hi. Nice to see you. Um, Hello. Hi. Good evening, teacher. Good evening, everybody. I'm fine, guys. I'm fine. Thank you guys so much. I'm, I'm late. Hello. Okay, so what will we do today? Wait, let me share this. I'm fine, thank you. I'm fine Hello, great today. Oh. Hello, teacher. Okay, can you guys see the screen? Can you guys see the screen? No, no. Yeah, yes. I can. Okay, good. Yes, okay, good. Yes. Wait, now uh-huh. Okay, so we're gonna do this one first. Then of course, we will have a quiz. We will have a quiz, okay, but later. Now we, we will do this one first. Okay. So it's a uh, reading about school trip because we are learning about field trip and school trip, right? So we have two different uh, reading. The first one is about the school trip. Cái này là cái mà ban đầu mà cô có cho tụi con xem hồi xưa. Cái hình à, mà, mà giống như là cái tờ giới thiệu làm à, sẽ đi đâu, làm gì uh, ở đâu đó. Okay, so we have this one. And then we have the uh, just like a letter update một cái phần update có nghĩa là mình ví dụ bổ sung thêm thông tin gì đó Okay. thì người ta sẽ gửi thêm một cái email một cái thư khác cho tụi con Okay, so now I will invite some of you to read. Okay, so uh, let me see. Um, okay, one friend, wait, one friend will read. One friend will read from um, here, from the topic. Here, wait. Mọi người đợi cô một xíu. let me change. Okay, one friend will read from here to here, okay? And then the second friend will read from in the afternoon to this one. And then for the next paragraph, you will read from here to um to here. Okay, then the other friend will read from the good news to head teacher. Okay, Now I will invite four friends to read this one from me. Who want to read this one? Please raise your hand, okay? Not raise your hand in front of the, the camera. click the button, click the button, raise hand, okay? Click the button. Giống như là lần trước khi mà làm bài tập á, cô cũng đã mời được rất là nhiều bạn đúng không? Okay. Now, today we're gonna continue. So let's see who is the fastest À, it's Tu Thuy. Today, Tu Thuy is the fastest in the class to raise the hand. So now Thuy will read from here to here, okay? Can you turn on the mic now? I don't know. Okay, uh, read. read. Uh, buổi trước con học thêm À, uh, it's okay. I tell you to read. Con đọc cho cô nghe thôi. Cô đâu có kêu Thủy làm bài gì đâu. Nè, bây giờ là Thủy đọc cho cô nghe. Từ đây tới đây. Okay, here. Okay. The school tip. School tip zone and on a school tip. Cardiff. Cardiff. On. On on Saturday, uh, Thursday, Thursday, May. Yeah. We will mm -hmm. send the morning in the city center for lunch will we have a picnic in okay. the park cái chữ hồi nãy là thay vì con đọc là we mình mình có we will thay vì sẽ là viết tắt nếu mà con viết uh, nếu mà mọi người viết như thế này ví dụ sẽ will là thì tương lai á thì ở đây ví dụ con viết là we will thì mình sẽ đọc là we will nhưng mà nếu ở đây người ta viết như thế này thì mình sẽ đọc là will will will chúng ta sẽ will have a picnic will have a picnic ok còn nếu mà viết như thế này thì mình sẽ đọc là we will nhưng mà viết tắt lại thì mình sẽ đọc là will uh -huh. ví dụ như cô có chữ I will thì mình có đọc là I'll I'll I'll ok còn ví dụ she đi she will she will đúng không thì lúc đó mình đọc là she'll she'll ok she'll uh -huh khi mà viết tắt lại là người ta mong muốn mình sẽ đọc tắt để để mà con đỡ phải phát âm thêm một cái một âm nữa we will là hai âm thì khi con viết tắt lại will she'll thì nó sẽ đỡ đỡ phải phát âm thêm một âm nữa ok now um, Okay, now the next friend, uh, Anh Phu, please read from here to the end of the paragraph. Okay, from here. In the afternoon. Wait, wait. We will afternoon. Give... Bởi vì à, bởi vì afternoon nó bắt đầu bằng letter A là nguyên âm nên là con sẽ đổi chữ the thành chữ the cho cô. Thì mình sẽ đọc là in the afternoon again. In the afternoon we will visit the science and technology. Science and technology. Okay, again, science, science and technology. Science. Đúng rồi, and and technology. Đúng rồi. Museum. okay mu again, không phải là museum. Hồi nãy hồi đó mình có học cái chữ này rồi, bảo tàng thì con sẽ không có phát à, nhấn âm 1 mà nhấn âm 2. Museum, museum. Museum. Đúng rồi. okay next. Price, price. Price. 20 euro. 20 euro. Đúng rồi. Meet in the school car park at 8 o'clock. 8 a.m. 8 a.m. Okay. Please arrive on time. We will return to the school at 5:30 p.m. Đúng rồi, p.m. Đúng rồi. Good job. Well done, Phú. Good job. So you know the distinguish from a.m. a.m. a.m. is from a.m. là buổi sáng là nó sẽ tính từ 12 à, giờ khuya cho đến 11 giờ 59 phút ngày hôm sau là 11 giờ trưa tới 11 giờ 59 phút ngày hôm sau thì con vẫn là dùng AM nhưng mà tới 12 giờ trưa 12 giờ trưa thì mình sẽ đã bắt đầu dùng là PM ok từ 12 giờ trưa cho đến 11 giờ 59 phút đêm thì lúc đấy tụi con sẽ dùng là PM ok now the next one ok does the update now first I want to invite Đức Nhân please from here to here okay Yes, important trip tips. Dear students, we hope you can come on our school trip next weekend. Unfortunately, the Science and Technology Museum is again, closed. again, museum, museum. Museum is closed for building work on Saturday, but we have got tickets for safe uh, Volkswagen. Fagan National History Muse Museum mm -hmm. in Stadt. Đúng rồi. Okay, thank you. Wait, wait. Okay, good job Đức Nhân. Yes, from here is enough. Good job. Now Khánh Nam, please from here to the end. Okay. The good news is that entry entry entry entry entry is is three thousand trip gonna cost 10, 10 euro, 10 euro, not dollars. This is what dollars, euro. euro it. Arrival and departure. Arrival, arrival and departure. Arri arrival and departure. Times are the same. Mm -hmm. Mr. Mr. Stuart Noble. Mr. Noble heard teacher. Okay, thank you guys so much. Good job. Okay, so I will explain some about the reading, okay? Tí nữa mình sẽ có một cái phần đọc hiểu cái thông tin. À, bây giờ cô sẽ giải thích cho tụi con hiểu kỹ hơn. Đầu tiên thì cái cái này là cái cái thư, cái thư gửi đến mọi người khi mà à, thông báo về cái chuyến đi đấy đúng không? Join us, hãy tham gia cùng chúng tôi on a school trip to Cardiff vào ngày bao nhiêu đó, à, thứ ngày tháng, okay? we will spend the morning, the morning, right? Thành thời gian cả một gì? Cả một buổi sáng in the city center. For lunch, à lunch thì mình sẽ có gì? Picnic in the park. Afternoon thì mình sẽ làm gì? À, người ta ghi rõ ra thời gian sáng, trưa, chiều. À, afternoon, visit Science and Technology Museum. Bảo tàng uh, khoa học và công nghệ Science and Technology. Okay price giá tiền là bao nhiêu của cái chuyến đi này là 20 euros ở đây người ta đang dùng là euro euro á, đồng euro á đồng euro còn dollars nó sẽ là cái dấu khác dollar sẽ là cái này oh, wait đây cái cái này thì nó mới là dollars nè nếu mà con thấy người ta dùng cái này nó sẽ là dollars còn cái dấu kia nó sẽ là pounds Bản anh á bản anh pounds rồi đó ok euro and meet in the school car park car park at 8 a.m. Arrive on time lần trước mình cũng đã uh, mình đã làm cái quiz á. Arrive on time nghĩa là phải tới đúng giờ. Ok. Return, return, go back. Ok, go back to the school at 5:30. À. Còn cái này là update có nghĩa là có thể là một cái gì đó đã xảy ra nên người ta phải chuyển lại thông tin lại. Ok, ví dụ ở đây con thấy nè. Dear students, we hope you can come next weekend. Unfortunately, nghĩa là không may Uh, close, okay. không may là cái bảo tàng nó close for building work, có thể là xây dựng cái gì đó, sửa chữa cái gì đó. So we have got ticket nên là mình phải đi chuyển thành một cái nơi khác đúng không? Đó là Saint Fagans National History Museum. okay. Uh And the good news, good news, tin tốt là gì? Entry, entry is free. À, entry là gì? Entry So if you know, for example, I'm saying, okay, when you want to go inside, you need to go through the gate, right? You need to go through the gate, the gate. You guys know the gate, cái cổng. Như vậy cổng như vậy tụi con sẽ có entry là vé vào cổng ok như vậy đôi khi là mình đi những cái nơi ờ, công viên hay là gì tụi con sẽ thấy hay có vé vào cổng vào cổng xong rồi tụi con muốn vào trong ví dụ bảo tàng hay là muốn đi vô một cái chỗ nào ở trong cái chỗ đó nữa thì mình lại tốn thêm một vé nữa cho nên là nhưng mà tin vui là gì entry free à vé vào cổng free cho nên bây giờ là chuyến đi của mình chỉ còn bao nhiêu thôi còn 10 thôi ok không còn là 20 nữa à, arrival và departure nghĩa là thời gian khởi hành ok arrival thời gian nè à, là hai giờ giống nhau ok hai cái giờ đều giống nhau ok so that's from Mr. Stuart Noble the head teacher ok now we're going to have some Ok, here we got some for you to uh, note down. Okay, I know it's hard. I know it's very hard to uh, write. I know it's very hard to remember, but let's see how well can you remember. Okay, so first you need to fill in here the day, right? The day. Khi mà người ta đã ghi chữ day rồi, có nghĩa là con phải điền cái ngày hồi đó cô cũng đã phân biệt đúng không day với date khác nhau chỗ nào day của mình thì ví dụ như là Monday Saturday a ờ, Wednesday, a ờ, sunny day, birthday. Đó mấy cái đấy là day. Còn date là 13 uh, ờ, the 1st of July, the 2nd of uh, September, date. Okay, cái ngày, cái ngày. Uh ừ -huh. Một cái là thứ, hoặc là những cái day khác ví dụ như là ngày như thế nào một cái ngày đẹp trời một cái um, ngày ngày sinh nhật chẳng hạn ở ờ, ngày giáng sinh đó mấy cái đấy được con dùng chữ day nhưng mà date thì nó sẽ có nghĩa là ngày bao nhiêu ngày thứ bao nhiêu ok name of the city ok để coi tụi con còn nhớ đây là name of the city là gì không nha uh, next we have name of museum là cái cái bảo tàng mà mình đổi lại á là St. Fagans National gì đó ok để coi là mọi người còn nhớ không Cuối cùng mình sẽ có cost bao nhiêu pounds. Ok, pounds là bảng Anh. Pounds, ok, pounds bảng Anh. Cost bao nhiêu? Và cuối cùng là meet at the cái gì đó car park. Ok, và cuối cùng return thời gian quay về là mấy giờ. Ok. Tất nhiên là cô sẽ cho tụi con nhìn lại cái bài đó một xíu rồi sau đấy mình thử mình thử coi đáp án sẽ là gì. Okay, now guys, you only got 10 seconds to look, okay? Now 10 seconds starts now. Okay, 10 seconds to look only. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now let's try. Let's try. Who is confident who remember number one? Who remember number one? Ah, I can see Song Toi raise her hand. Yes, Toi. Do you know the answer for day? Yes. Mm, number one is uh, Saturday. Can you spell the word for me? Spell the word Saturday. S. S. Mm, A. A. A. T. T. Mm, e. E, you uh, not e you you change to you yeah okay what else r r, r t t a t what letter d a à, d not okay a d. d okay d a a Why? Okay, so thank you, Thuy, so much. we have got to see the result later. Okay, good job, well done. Now, uh, I don't say this one is correct. Okay, khi nào xong thì cô sẽ uh, cô sẽ check. Now, number two, uh, let's invite Đinh Gia Hưng, please. Do you remember the name of the city? Do you remember the name of the city? Where do they go? Which city? This one is hard, right? Because you need to remember the name. Do you know the answer, Yahong? Uh, you haven't turned on your mic again. Can you turn on the mic? Yes. Yes. Do you remember the answer for this one? What about this? Okay, we can skip this one. It's a very hard one. So what about this one? Do you remember yes. this one? I can remember this one. It is touch uh, uh, technology. What word can you fill in here? Technology. Technology. Okay, so can you spell? Can you spell yes. technology? T E E C C H H N N O O L L O O Z G G or G y. G right Z. G Z and Y Z no no Z. is it this one yes you have to say and G y. G again G and Y okay thank you so much thank you now what about the cost how many pounds ah Lucy. Okay, Lucy, how many pounds do you remember? It's 20 pounds. 20 pounds. Okay. Thank you so much. Thank you. Now, uh, the next one, meeting place. Where do they meet? Uh, yes, Nick, Nick right? Nick? Is, is, um, Teddy. Where? Where? Um, meeting. It's Teddy. Teddy? Oh, can you spell the word for me? T. T. E. E. D. D. D. D. E. E. Y. Y. Y. Y or E? Y? Why? Why? Yes. Is it correct here? Hay là ý của con là E rồi tới Y? Cô viết như vậy là đúng ý của Nick chưa? No, no, no. Teddy. Teddy here, yes? Is this Teddy? Yes. Okay, thank you so much. Now, the last one, return time. Half past, tụi con còn nhớ half past không? Half là gì? Bây giờ cô có cái đồng hồ nha. I have a clock right here. Wait. I have a clock right here. So this is a clock, right? Như vậy half có nghĩa là gì? Half có nghĩa là một nửa, một nửa. Như vậy nếu mà tụi con có chữ half thì tụi con sẽ thấy mình sẽ có một nửa. Một nửa của cái đồng hồ thì mình sẽ được 30 phút đúng không? Như vậy half past, past có nghĩa là đã qua, đã qua bao nhiêu phút thì half là một nửa thì đã qua một nửa chính là đã qua được 30 phút ok như vậy mỗi lần tụi con thấy half past có nghĩa là nửa tiếng á à, ví dụ cô có half past seven thì nó sẽ đồng nghĩa là 7:30 ok half past two thì có nghĩa là 2:30 uh -huh. còn một cái nữa là mình mình sẽ có là two không phải chữ past mà sẽ là chữ two nhưng chữ two thì không có dùng với trường hợp của half được đối với half tụi con chỉ dùng đúng duy nhất một trường hợp là uh, ờ, past have past thôi mình sẽ không có dùng have to được ok to có nghĩa là còn bao nhiêu phút nữa là tới tới cái giờ đó ví dụ cô có từ quarter nếu mà bạn nào có học về cái thời gian cách dùng thời gian này thì tụi con sẽ biết quarter nghĩa là một phần tư như vậy khi mà cô dùng quarter một phần tư trong cái đồng hồ thì mình sẽ có 15 phút đúng không Một giờ có 60 phút như vậy một phần tư thì con lấy 60 chia cho 4 thì mình sẽ được ra 15 phút như vậy ví dụ bây giờ cô có khi nào mình sẽ dùng với chữ to chữ to chỉ dùng cho một nửa đồng hồ sau thôi chữ to thì chỉ dùng cho một nửa đồng hồ phía sau thôi đây có nghĩa là nửa này thời gian nó chỉ cái giờ phút của nó chỉ vào cái nửa đồng hồ này thì tụi con mới dùng là to được trước đó tụi con sẽ dùng là past cô ví dụ như là 7 giờ 10 7 giờ 10 đi thì cô phải dùng là à cô phải dùng là gì mình có half past 7 thì là 7 giờ 30 thì bây giờ 7 giờ 10 thì mình sẽ có là 10 past seven. Ah, okay. Ten past seven. Ok. 15 phút. 15 phút. Uh, quarter past. Okay. Thì bây giờ cũng vậy. Quarter là một nửa. Thì ví dụ cô có 45. Ví dụ từ 35 trở đi thì tụi con mới dùng chữ to được. Okay. Ví dụ như a quarter. A quarter to to three. À, có nghĩa là gì? Two là còn bao nhiêu lâu nữa sẽ tới tới 3 giờ two three nghĩa là còn bao nhiêu lâu nữa sẽ tới 3 giờ thì a quarter chính là 15 phút thì mình sẽ hiểu à còn 15 phút nữa là tới 3 giờ có nghĩa là 3 giờ kém 15 Ok, như vậy con sẽ có cái thời gian là 2.45. Khi mà mình quy ra giờ bằng số thì mình phải viết là 2.45. Ok. Cái này thì à, đây là cô chỉ chỉ sơ sơ cho bạn nào chưa biết thôi. Còn nếu mà bữa sau ví dụ cô để cô xem lại nếu mà cô thấy à, nhiều bạn chưa biết thì cô sẽ chỉ lại phần này ở đây có bạn nào không biết sử dụng cách uh, pass với lại to này đâu you guys uh, write in the chat box okay write yes if you know how to use it and write no if you don't know how to use it if you guys don't know how to use it I will show you guys how to use uh, next time mm, I can see yes no uh -huh, cũng mm, cũng có có yes có no Mostly yes, đa phần thì cũng có yes. Okay, good job. For those who say yes, yes, well done, good job. Nhưng mà đương nhiên thì cái đấy tụi con vẫn có thể sử dụng những cái bình thường ví dụ 2 giờ 15 thì con cứ nói số bình thường cũng được 2 thì mình không biết cũng không sao hết mình vẫn có thể dùng giờ bình thường 7 giờ 23 phút cũng được 723 chỉ cần đọc số bình thường là được rồi không có sao hết không biết cái đấy cũng không làm sao ok so don't worry about that ok thank you guys cô thấy cũng có nhiều bạn chưa biết lắm nên là bữa sau cô sẽ chỉ lại sau đấy thì cô sẽ cho tụi con làm mấy cái quiz về cái time này à, cái, cho nên là bạn nào mà biết rõ thì sẽ là lợi thế này làm mấy cái quiz đó bạn nào mà biết rõ thì sẽ là lợi thế đúng không ok so now continue half past what time return cái giờ mà quay trở về cái giờ mà mình đi về á chứ không phải là giờ mình tới giờ mình tới giờ đi về là mấy giờ who knows các bạn nào biết không Who knows? Raise your hand uh, in front of the camera. Oh, I can see Bảo Nam raise his hand. Yes, Bảo Nam, do you know the answer? Half past. Half past five. Ah, five. Okay, so I here because they write in words. Okay, so we have to write in words. Uh huh. So let's see. Finish. Where's the answer? Wait. wait, wait, wait, cancel. À còn name of the city nữa. Wait, who knows the name of the city? Write in the chat box for me. Các bạn nào ở đây có biết được không? Ghi vào chat box cho cô xem thử. Name of the city. I almost forgot about this. Who knows the name of the city? Let's see. I will choose your answer. Ah, okay. I can see Đức Nhân and Bảo Nam say, a lot of you guys know. Write your answer, please. Phantic why? Is it phantic? We gotta say in the reading, okay? Not about you, about the friends in the reading, okay? Ah, a lot of you guys choose the word centra. A lot of you guys choose the word centra, okay? So let's see. Ah, okay. Now I will. Bởi vì nhiều bạn biết là centra nên là cô sẽ sử dụng là centra, okay? nhưng mà để là name của city name thì đương nhiên tụi con nhớ là phải viết hoa nếu đã là name thì phải viết hoa ok now finish and let's see the result OK here you only got two correct answer, which is Saturday and five. OK so what about the name of the city? Look carefully again. Name of the city. Name of the city. Okay, so where's the name of the city? Đức Nhân has the correct answer. He writes Cardiff. Ok, cái nơi mà mình sẽ tới chính là Cardiff Còn ở cái chỗ Central mà tụi con ghi á Tụi con thấy nó đứng gần cái chữ city đúng không? Đây là tụi con nghĩ đó là Central Nhưng mà City Central không phải là một cái cái tên của cái cái thành phố đó City Central mean in the middle of the city Trung tâm thành phố ok cái nơi mà gọi là trung tâm thành phố cái nơi đấy sẽ là city center ok city center uh à -huh. city center not uh, ờ, center chứ không phải là cái Central đấy là tên của cái thành phố đó tại vì nếu nó là tên thì con thấy nó phải đứng trước cái chữ city giống như cô sống ở Hồ Chí Minh City right thì cô phải ghi như thế này chứ cô không có ghi được là city Hồ Chí Minh I cannot write city Hồ Chí Minh. I have to write Hồ Chí Minh City. Cái này cô cũng có chỉ ờ, một vài lần là nếu mà những cái liên quan tới con đường thành phố um, quận rồi đó huyện xã rồi đó nếu mà tụi con có tên thì tụi con sẽ đứng trước những cái từ đấy ví dụ cô sống ở đường tụi con cũng biết đường là street đúng không street right so if I have a name ví dụ cô sống ở đường Hai Bà Trưng đi thì cô phải ghi là Hai Bà Trưng street nhưng mà cô sống ở đường số bao nhiêu ví dụ cô sống ở đường số ờ, số 10 thì cô phải ghi là street 10 nếu đó là con số thì nó phải đứng sau chữ street cô ghi là street 10 tên tên thì nó đứng trước chữ street mà số thì nó đứng sau ok số thì đứng sau giống như cái này cũng vậy Hồ Chí Minh thì đứng trước chữ city ok so city center có nghĩa là trung tâm thành phố city center trung tâm thành phố còn cái nơi mà tụi con thành phố mà tụi con tới chính là Cardiff đó Đức Nhân rất là giỏi ok Đức Nhân nhận ra được Cardiff là thành phố very good good job Cardiff ok hãy tham gia với chúng tôi một chuyến đi đến Cardiff vào ngày thứ bảy à thứ bảy nè đó Saturday 13 May tiếp theo thì mình có tên của bảo tàng thì ở đây bạn uh, Gia Hân hả phải không ta bạn điền là technology thì tại sao mình không phải là technology bởi vì technology là cái bảo tàng này Science and Technology Museum thì cái này nó mới là science technology còn cái ở đây con thấy người ta ghi là Saint Fagans National gì đó đó museum thì nó chính là cái đoạn sau là cái này đây National History như vậy ở đây thì đáp án tụi con phải điền chữ history thì mới được National History Museum, not National Technology Museum. Technology là của cái Science and Technology Museum. Okay. Next we have the the pounds. À, House ở đây là bảng Anh thì ở đây ban đầu thì đúng là tốn 20 bảng nhưng mà lúc sau thì khi mà con đổi địa điểm á con hiểu cái đây là ban đầu mọi trường nhà trường dự tính là sẽ đi thăm cái science and technology mình vẫn đi tới Cardiff nhưng mà ban đầu thì định là sẽ đi thăm bảo tàng này ở Cardiff nhưng cuối cùng bảo tàng lại đóng cửa bởi vì phải xây dựng gì đó à, building work cho nên là không mở cửa cái bảo tàng science và technology nên là cuối cùng phải đi chuyển thành gì chuyển thành là San Fagan National History Museum đó cho nên là con thấy giá tiền là gì nè bởi vì entry free là vé vào cổng á vé vào cổng thì không tốn tiền cho nên là chuyến đi chỉ còn tốn có 10 bảng anh thôi chứ không có tốn uh, ờ, 20 bảng anh như ban đầu nữa ok chỉ có 10 bảng anh thôi nên là đáp án ở đây mình phải ghi là 10 ok 10 tiếp theo là teddy à, thực ra con cũng không biết tại sao ở đây lại có chữ teddy tại vì cô thấy trong bài là không hề có chữ Teddy luôn nếu mà trong thấy đọc trong bài đọc thì không có chữ Teddy ở trong bài đọc của mình nên là đáp án sẽ không thể nào là Teddy được bởi vì không có chữ Teddy ở trong bài đọc của mình no Teddy in here ở đây đáp án phải là school school car park bởi vì gặp ở đâu thì mình đã biết là gặp ở car park rồi đó nhưng mà car park nào car park trong thành phố hay là car park của cái gì đó mà là ở đây chính là car park của của trường ok bãi đậu xe của trường in the school car park. Okay. Và cuối cùng là half past five. Uh -huh, half past five. Okay, 5 giờ rưỡi. Okay. So, good job. Well done for this one everybody. We have one before we do the quiz. We have one more exercise. So this one is about the grammar, okay? It's very easy. It's not hard. You just need to choose the word, okay? So I will invite some friends to choose the word for me. Now let's see who haven't been invited. Ah, you Hiền, please. So in this sentence, which one do you choose? Nguyễn Diệu Hiền, can you turn on the mic? Yes, so be or spend or go. Yes, I cannot hear you, Hiền. Have you, have you said anything? Yes. Okay, so which one is the correct answer, Hiền? You can be the morning in the park. You can spend the morning in the park or you can go the morning in the park. Which one? You can be the morning in the park. Okay, you can be the morning in the park. Okay, thank you so much, Hing. Thank you. Now, okay, next friend. Um, let's see. Okay, Lucy, can you do the next one for me? Uh, Which preposition can go with the the afternoon? On the afternoon, at the afternoon, or in the afternoon? Which one? On the afternoon. Okay, you choose on the afternoon. Okay, thank you, Lucy, so much. Okay, what is a shopping center, guys? Do you guys know shopping mall? Tụi con hay có kiểu center là tụi con thấy nó sẽ liên quan tới cái trung tâm gì đó. Ví dụ city center thì sẽ là trung tâm thành phố đúng không? Thì shopping center là trung tâm mua sắm. Là mấy cái shopping mall á, mấy cái chỗ mà con thấy tập hợp những cái uh, siêu thị, những cái cửa hàng đó. Trung tâm mua sắm. Okay, so here you have on. Okay, next we need to choose a verb. So which one? Uh, Mary, Mary, can you help me with this one? Which word, which verb do we do you use? Hello, Mary, are you here? Okay, what about, oh yes, Mary, sorry, what we're gonna do later. Yes, Mary. hoped or want or expect? Which one? Hope. Hope. Okay. Thank you, Mary. Now, Wong, please. Wong, uh, this one. Which, which phrase do we use here? Please arrive by the time. Please arrive at the time or please arrive on time. Wong is not here. Okay, so what about uh, Thục Quyên, please? Thục Quyên, can you help me with this one? Which phrase do we use? Uh, at the time. At the time. Okay, at the time. Thank you. Now the next one, uh, Sunny, please. Sunny. Minh Anh làm dùm cô câu này nhé. For or because or to. Which one? Which one do we use here? Theo con thì con sẽ chọn cái nào? Because. Okay, you want to use because. Okay, thank you, Sunny, so much. Now the last one, I want to invite Okay, Hai Zhang, please, for this uh, sentence, which one do we use? We can't go to the museum, can go to the cinema instead. Instead, to this one, right? Okay, yes, thank you guys so much. Finish and Okay, we only got two correct answers. So Hai Zhang did the right one here. We can go to the museum but we can go to the cinema instead instead có nghĩa là thay vào đó okay thay vào đó ví dụ cô có thể đổi là instead going to the museum museum we can go to thay vì à, nó có thể đứng đầu đứng cuối gì cũng được thay vì đi tới uh, bảo tàng thì bây giờ chúng chúng ta sẽ đi tới cinema ok instead là thay vì cái gì đó thay vì làm như vậy thì chúng ta hãy làm cái kia nó cũng sẽ mang cái nghĩa ngược lại ok instead thay vì cái này thì hãy làm cái kia so we have instead next ah the library is closed ở đây thực ra nếu tụi con nhìn kỹ nó cũng sẽ có ở trong đây nó đều đã được sử dụng trong bài đọc á so you can see close for close for okay. close thì đi với for có nghĩa là đóng cửa bởi vì uh, vì lý do gì okay. nhưng mà ở đây không dùng because bởi vì sao sau because tụi con cần có một cái sentence một cái clause có nghĩa là một câu á ví dụ cô có là I can't go to school because it's raining bởi vì trời đang mưa it's raining okay bởi vì trời đang mưa nếu mà tụi con muốn sử dụng một cái danh từ như thế này thì tụi con phải đổi because thành because of thật ra cái này là chắc lên cấp 2 tụi con mới học học á thì cô sẽ có cái câu I can go to the school because ở ví dụ cô đổi thành là bởi vì trời mưa to bởi vì cái trời bởi vì cái sự vật đó bởi vì cái sự việc đó bởi vì cái trời mưa to đó heavy rain đi ok because of heavy uh, heavy rain lúc đó thì khi mà cộng với một cái sự vật sự việc thì tụi con mới dùng because of còn nếu mà cộng với một cái câu có một cái clause có nghĩa là nó sẽ có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ luôn bởi bởi, bởi vì trời nó đang mưa bởi vì trời nó đang mưa à, nên là mình mới dùng chữ because còn building word rõ ràng nó không phải là một câu nó không có chủ ngữ nó không có động từ không có vị ngữ gì ở đây hết nên là tụi con sẽ dùng ở đây là close for for what reason à, lý do nào ok close for Okay, next one we have mấy thật ra cái này cũng hơi khó trừ khi là con được nhìn lại bài đọc một lần nữa thì nó sẽ dễ hơn arrive on time nghĩa là hãy tới đúng giờ đây ở đây tụi con thấy người ta có sử dụng nè where is it à please arrive on time xin hãy tới đúng giờ please arrive on time xin hãy tới đúng giờ nha on time có nghĩa là đến đúng giờ ok please arrive on time Okay, next one. À, we hope và đây là cái câu đúng của mình. We hope chúng tôi mong là bạn có thể tới. We hope you can come. Okay. Còn nếu mà tụi con muốn dùng chữ want, chúng tôi muốn bạn tới thì con phải dùng là we want you to come. Okay, we want you to come expect cũng vậy ok còn hope thì sẽ là à, chúng tôi mong bạn có thể làm gì we hope you can come và ở đây buổi buổi đối với buổi thì tụi con không dùng on được ok mình phải dùng in in the afternoon in the morning in the evening trong bài đọc tụi con sẽ thấy rất thị rất là nhiều đúng không where is it on thì phải đi với ngày thường tụi con thấy on sẽ đi với ngày đúng không on thì sẽ đi với ngày còn vào buổi buổi sáng buổi trưa buổi chiều á thì mình sẽ hay dùng là in where is it here in the afternoon in the morning in the evening okay at thì sẽ hơi đi với giờ at 10 p.m. at 5:30 nè đó at uh, at night at midday okay And this one, you can be. Can be có nghĩa là trở thành cái gì đó. You can be the morning. Bạn có thể trở thành buổi sáng ở trong công viên. À, nó không có nghĩa gì hết đúng không? You can be. À, ví dụ I can be a doctor. Ok, tôi có thể trở thành một bác sĩ. I can be a doctor. Ok. And be here. No, it's spend. Bạn có thể làm gì với buổi sáng? Bạn có thể dành cả một buổi sáng. Spend the morning. So if you can see, it's in here. we will spend the morning. Okay, spend the morning. Uh-huh. So well done, everybody. So now, after doing a lot of exercises, so let's start a quiz. Okay, let's do a quiz before we continue to study. So this quiz is actually very easy. It's not an exercise. You don't need to know anything. Okay. Đây chỉ là một cái uh, giống như là một cái form lấy ý kiến thôi chứ không phải là có câu đúng câu sai câu nào cũng đúng hết tụi con chọn câu nào cũng đúng hết á ok cho nên là cái điểm ở đây thực ra không quan trọng bởi vì câu nào cũng đúng chỉ là bạn nào trả lời xong nhanh hơn thì bạn đấy sẽ được nhiều điểm hơn thôi ok đây là ở đây mình sẽ không có cái tính điểm ở đây nó sẽ không có có hành vấn đề gì hết ok cô chị muốn xem thử là tụi con chọn đáp án là gì để xem là trong lớp của mình sẽ có những ý kiến như thế nào ok now wait let me let me share for you guys the link in the chat box. Wait. Okay, wait, let me share the link. Okay, guys, pay attention to the chat box. Okay, I'm about to send the link. Okay, guys, the link is in the chat box, everybody. So this one is not Blockit. Cái này nó khác Blockit ở chỗ là ai cũng được quyền vào hết. Okay, everybody can play. That's why we're gonna play Blockit for some times, okay? For example, maybe uh, once a month or maybe once every two uh, weeks, okay? Once every two weeks, I think it's okay. cứ mỗi hai tuần thì cô sẽ cho chơi Phuket một lần ok bởi vì Phuket thì các bạn không được chơi nhiều chỉ có 60 bạn được chơi thôi mấy bạn còn lại phải nhìn đúng không nên là để các bạn đều được chơi chung thì mình sẽ chơi quizzes đa phần mỗi ngày mỗi buổi học thì mình sẽ chơi quizzes nhiều hơn ok so let's see how many friends are there oh very fast 55 already Okay, 70 already. Try. Join the group, everybody. I'll give you guys two or three more minutes. Okay, 77. What about the others? Okay, 79. I can see a friend just joined the room, so let me send the link again. cô gửi cái link lại nhưng mà bạn nào đã vào rồi thì tụi con không cần phải vào lại nha ok just for the friend that just joined the room 79 what about the others Okay, guys, two more minutes only. Okay, two more minutes. 84 Okay, now guys, I will start. Okay, start the game right now. The last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Actually, you guys can still join later. Thật ra cái quiz được cái là tụi con vẫn có thể vào sau được, không sao hết. everybody. There's a problem with my internet. That's so weird. Okay, don't you don't have to care about the score, okay? Tụi con không cần phải tâm play for fun, okay? -hmm. Okay guys, I let you guys play for Tuesday này cũng khá là nhanh đúng không? Okay, a lot of you guys have finished the game. It's just for opinions, okay? Okay, I think we can stop now because this one is very easy and very quick to do this one. Okay, guys, I will end the quiz right now. Please wait me a little bit. I don't know why the quiz is kind of slow. Quiz của con nó đang hơi bị lắc một xíu nên là nó hơi chậm. Tụi con đợi một xíu nha. Where are the questions? Okay, please wait a little bit, guys. jacuzzi của cô lắc dữ vậy ta okay so here we got some questions here every answer is correct okay so you guys don't have to worry every answer is correct so don't worry don't don't you don't have to care about the score for this one okay so now i ask you guys what time you want to go to on a field trip at 7 a.m Mm -hmm. You still choose 6 a.m. Uh -huh. Some of you like 8. I think 1 p.m. is a little bit too late. Okay. Normally, a field trip will maybe last for 8. Okay. So if you go at 1 p.m., uh -huh, it's kind of hard for you to have more time uh, in that place. Okay. So I think, yeah, actually, I think parents to go with you. So there are 71 of you say yes. Aha, uh-huh, yeah. Well, that place sell ice cream. So if you want to eat ice cream, you will have the money from your parents. Tell you about this, tell you about that. For example, you go to and ask your parents, uh-huh, and your parents can bring you a lot of food or drinks, and you are too young to have your own phone, right? So you don't have the phone to take picture. I think it's a great thing for our parents to go with us. Next, where? Okay, it's like the national park. you guys know the national park? National còn uh, ờ, cái vườn quốc gia có nghĩa là vào thì chủ yếu mình sẽ được ngắm cây, ngắm cảnh. À, ví dụ như các kiểu đó. Thật ra cô còn nghĩ là cái đấy là ít người thích đi nhất á. Okay. Rồi the history museum is kind of great. You will know about the history. Of... A zoo is interesting. Thật ra cô ban đầu cô nghĩ là zoos and animals. Okay, in the cages. Yes. Recycle the trash. Okay. The garbage collect the trash. Okay. Next, let's see. Bốn cái này thì ah, a lot of you guys like aquarium. Okay. A lot of you guys like aquarium. Yes, I like like you guys. You can uh, you can visit a lot of animals like Normally the pets. Thường cái cái animal shelter thì người ta sẽ bạn thú nuôi mà bị bỏ ngoài đường hoặc là không có chỗ ở là trại mồ côi tụi con có thể đến và chơi với các bạn. À, các bạn sẽ listen to music, right? Uh mm-hmm, -huh. Good. Next, movie to watch movie. Uh mm-hmm. -huh. And then you guys, yes, water park là công viên nước. For example. Suối Tiên Water Park, ok, công viên nước. I like water park. Think we have a planetarium. Ở Việt Nam thì cô nghĩ là Ủa, hình như ở Việt Nam mình chưa có thì phải. So next, uh, let's see. Yeah, equal khá là đều với nhau nè tụi con thích nhiều thứ khác nhau đúng không homemade là ở nhà bởi mẹ của mình by your mom fried chicken burger and fries à, bánh hamburger với lại rất là nhiều bạn thích ăn pizza đúng không pepperoni hawaiian what do you like to wear ah t-shirt maybe you like skirt So I think the girl, okay, some of you still like the school uniform, mm-hmm. long. Uh, you guys like to go from free early. Maybe you have to wake up at 4 a.m., but it's very fun, right? Good. Next, let's see. drink. Oh, you guys will love this one. Coke, Pepsi, Coca. You like milk too. For me, I like chocolate milk. I like, I really like chocolate milk. Mm-hmm. But I also like milk tea, okay, with bubble tea. Next, see train and bus. Yeah, normally you will have to go by bus, okay? each bus will be one class thường thì mỗi lớp lớp có bốn mươi mấy bạn thì cả lớp luôn tụi con hãy đi bằng bus là hay là đi bằng xe xe xe xe đò đó Ok, đi bằng mấy cái xe to to đúng không? Do you take photos? Yes, I think you should if you got the equipment. If you got Okay. And let's see, would you It's very hot and sunny if you go from the morning to the afternoon. Okay. Protect your head from the sun. Mm -hmm. Okay, you guys choose books and notebooks. So if you bring your notebooks, of course, you should bring your pens to write in that place. Mm -hmm. Wow, some of you have the phone. I thought uh, primary school. Uh, toys, yes, of course, you can bring the tablet or the iPad, right? So you can use that one to quiz. It's just a, uh, a fun quiz to do today. Now we still got some minutes left. Uh, I would I have a conversation, okay? So I will invite some friends to read to uh, role play the conversation. cô có một cái đại hội thoại nhỏ về cái topic field trip của mình thì bây giờ mình sẽ cô sẽ mời tụi con hay sao cô lắc kiểu gì ta nó hơi lắc nên là tụi con sẽ thấy cô làm hơi bị chậm xíu mọi người đợi cô xíu nha Okay, uh, here I will invite maybe uh, three pairs. Okay, sẽ có ba cặp được mời. So that means six friends. Okay, six friends will be invite, invited. Okay, it's a conversation. So if you guys can see the screen, it's a conversation between Grandpa and Susanna. Okay, so let's see. First, you will have a chance to listen and then we will role play later. Okay, now listen first. Listen carefully to know how to pronounce the words. Okay. Okay, you guys wait a little bit. Okay, now. Oh, wait. Mọi người đợi cô xíu. Ừ, hôm nay cái, cái cái cái chắc là máy của cô hôm nay nó hơi lax. Okay guys, listen, listen. 9, page 110, activity 7. Listen and read. Say. What did you do at school today? We went on a field trip. Oh, that's nice. Where did you go? We went to the aquarium. What did you do there? We got to pet baby sharks. Did you like the aquarium? Yes, I liked it a lot. It was really cool. Okay, one more time, everybody. Unit 9, page 110, Activity 7. Listen and read. Say. What did you do at school today? We went on a field trip. Oh, that's nice. Where did you go? We went to the aquarium. What did you do there? We got to pet baby sharks. Did you like the aquarium? Yes, I liked it a lot. It was really cool. Okay, now who wants to be the grandpa? So maybe for grandpa, I will invite a boy and then Susanna, I will invite a girl. Okay. So now, okay, Hip will be grandpa and Bao Ang will be Susanna. Okay. So Hip, can you turn on your, your mic? Okay, wait for him a little bit and Okay, yes. Yeah, so you will be grandpa, okay? So now you start okay. first. You start now. Yes, what? What did you do at school today? We went on a surf trip. Again, a field trip. A field trip. Good. Oh, that's nice. Where did you go? We went to a up the aquarium. The aquarium. Okay, oh, one more time. The aquarium. The, the, the, the aquarium. The not the. Tại vì ở đây nó là nguyên âm nên là con sẽ đọc là the. The aquarium. The aquarium. Yeah, good. Next hip. What? What did you do there? Good. We got to pet baby shark. Yeah, baby sharks. Yeah. Next. Did you like aquarium? Did you like the aquarium? Did you like the aquarium? Good. Yes, I like it a lot. It was really cool. Okay, good job. Thank you An and Hip so much. Well done everybody. Good job. Uh -huh. Pet có nghĩa là uh, vỗ về yêu thương. Con biết tại sao gọi là pet chứ? Pet động vật. Pet là thú nuôi của mình thì có phải là mình sẽ rất là yêu thương nó đúng không? Mình sẽ hay vỗ về, vuốt ve nó đúng không? Thì pet ở đây đang dùng ở dạng động từ có nghĩa là con sẽ được vuốt ve vuốt ve những cái con baby sharks ok được vuốt ve ok cưng nựng nó đó là lý do vì sao mấy cái con thú nuôi ở nhà người ta sẽ gọi là pets À, uh -huh. còn ở đây pet người ta đang dùng là động từ là mình sẽ hiểu hiểu theo nghĩa là à, vuốt ve yêu thương nựng, cưng nựng nó ok now one more pair one more pair uh, let's see let's invite some new friends um, okay Mộc Miên and Dũng please Of course, Dũng will be grandpa, okay, and Mộc Minh will be the girl. Okay, Dũng, can you turn on your mic? Yes, can you turn on the mic, Dũng? Okay, what about Phúc, please? à Mộc Miên cứ mở, mở micro cho cô nha. Phúc. Yes. Okay, Phúc will be the grandpa and Mộc Miên will be Susanna. Okay, now start. What? What did you do at school today? Mộc Miên. Oh, I cannot hear you. I cannot hear you. À, cái ở micro của con hình như nó không ra tiếng á. Con cắm lại cái tai nghe vào xem. Con cắm cái tai nghe vào lại một lần nữa xem. Hello. Ngọc Miên nói thử coi cô nghe tiếng được Ngọc Miên chưa? Oh, sorry, I still cannot hear you. I'm really sorry. Uh, let's invite Alice. Alice, can you be Susanna? Okay, now you will be Suzanne now, okay? So you, yes, you will say from here, we. Alice đọc tiếp cho cô nè, đọc tiếp chỗ Susanna nè. We. What did you do? No, no. Good, um, You will be Susanna, okay? You from here, we. We went on a field trip. Good. Okay, continue uh, Phúc. Phúc đọc tiếp cho cô nè. Oh, That's nice. Where did you go? We went to the the um, the we went to the the aquarium. Um, aquarium. Mm, thủy cung. Yes, next. What did you do there? We go to pet baby sharks. Not go, got. We got to. Got. Next one. Did you like the aquarium? Yeah, good. Yes. Oh, you still have one more, Alice. You still have one more? Yes. Yes, I liked it a lot. It was really cool. Okay, good job, both of you. Well done. Okay, guys, so today we stop here, okay? So I will send, um, mm, đây, I will let you guys take picture of this one first. Mọi người chụp hình cho cô cái này trước. Cái này là cách để mà sử dụng thì quá khứ đơn thì ở nhà tụi con có thể tự tìm hiểu trước hôm nay thì cô chưa có cơ hội chỉ cho tụi con về cái này nhưng mà có một số bạn cũng đã biết cách sử dụng thì quá khứ đơn đúng không thì cuối tuần này cô sẽ gửi bài tập về nhà cũng sẽ về quá khứ đơn ok thì bạn nào chưa biết thì tụi con có thể nhìn vào trước cái công thức ở đây ok quá khứ đơn là cộng với động từ thường là thể thêm ed nhưng mà không phải cái nào cũng thêm ed ví dụ go thì nó sẽ thành là went ở đây người ta viết thiếu dụ letter t ở đuôi ví dụ cô có chữ go thì sẽ thành là went go thì thành là went đúng không hay là ví dụ những cái thêm ed cô ví dụ như là uh, watch thì watch TV đó tụi con sẽ có ví dụ hôm qua con coi TV thì mình sẽ viết là watched ở đây ok như vậy có hai loại động từ bất quy tắc có nghĩa là không có quy tắc á, là tự nhiên go cái nó biến thành went thì con bắt buộc phải nhớ nhưng một số cái là động từ có quy tắc quy tắc ở đây chính là thêm ed vào thì mình sẽ có watch thì thành watched thêm ed vào ok về nhà thì các bạn có thể tự tìm hiểu trước cho cô về thì quá khứ đơn hôm sau cô sẽ kỹ kỹ hơn nhưng mà cuối tuần này thì cô sẽ có một cái quiz cũng là về những câu quá khứ đơn cơ bản mà mình có thể nhớ được một số cái động từ cơ bản mà tụi con có thể đã từng nhìn thấy rồi Okay. So guys, today we stop here, okay? It's kind of late now. I will see you guys again Wednesday, okay? Well done for today's class, everybody. Now, turn on your mic and then say goodbye to your friends, okay? Goodbye, everybody. Goodbye. See you guys next time. Bye. Good morning. Bye, Bye, guys. Goodbye. Goodbye. Next week. Next week. bye Bye bye.